Tân Tú TDF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị, quý nhà đầu tư quay lại kênh chứng khoán của Tân Tú. À, như anh chị đã thấy thì hôm nay thị trường à, đạt à, thanh khoản hôm nay có thay cao hơn thanh qua, cao hơn ngày hôm qua một chút. À, thanh khoản hôm nay à, thì nó ca lên đến 12 ngàn tỷ, trong khi đó thanh khoản ngày hôm qua thì thị trường chỉ quay lanh quanh đâu đó chỉ khoảng là 11.500 tỷ và khối lượng giao dịch hôm nay nó cũng cao hơn hôm qua đúng không chị Tây ạ? khoảng đờ 582 triệu cổ phiếu trong khi đó hôm qua nó đợt đó khoảng 475 triệu cổ phiếu thôi và hôm nay thì các chị thấy là dòng chứng khoán này dòng ngân hàng vẫn tiếp tục là à, và vẫn tiếp tục là những nhóm nhóm ngành bị bán nhiều nhất ở thị trường ngày hôm nay à, hôm nay như các chị thấy thì nước ngoài tiếp tục bán ròng tôi tiếp tục bán ròng với khối lượng khá là rất và phải khá là lớn mà rất là lớn luôn như à, các anh chị đếm trong 10 phiên gần đây gần nhất 10 phiên gần nhất thì có đến 5 phiên 6 phiên là khối lượng bán ròng lớn và chỉ có một phiên là bà hầu như không biết không có bán ròng và mới chỉ có một phiên là nước ngoài mua đồng nhẹ phiên ngày à, một ngày 30 tháng 9 mua đồng 182 tỷ đúng không ạ và hiện tại là khối ngoại đang đẩy mạnh cái việc bán ròng lại thì à, đối với việc thị trường hiện nay ấy, thì với một cái việc à, với cái cái cái đồ thị như kiểu này thì mình nghĩ là vn index nó vẫn còn tiếp tục rơi tiếp đây. thì uh, trước khi vào phiên giao dịch mình có đưa ra hai kịch bản kịch bản thứ nhất là vn index kiến tăng trở lại sau khi giảm mạnh và có phiên rút chân và viên thứ hai kịch bản thứ hai là viên tăng hợi gáp và bị bán trở lại cuối phiên thì uh, đối với kịch bản ngày hôm nay thì nó đã rơi vào cái kịch bản số 2 này này đúng không? và hôm nay thì uh, nó giống như thật ra thì cái kịch bản hôm nay nó cũng không quá là bất ngờ bởi vì các anh các chị như các chị nào biết là thường mà đầu tư ừ, có có một chút uh, sự tham gia vào một đơn thị trường phát sinh ấy, thì thường chúng ta sẽ view được ờ, ờ, thị trường đúng không ạ thì uh, đợi, tại vì thường thường các chị thấy là sau một cái đợt mỗi cái đợt mà đợt thị trường nó giảm mạnh như hiện nay ấy, thì thông thường nó sẽ có một cái phiên hồi phục trở lên sau đó quay lại giảm tiếp tại vì các anh chị biết là hiện tại trend đang thản đang đang là một cái trend giảm một cái biên khá là lớn đúng không ạ một cái biên khá là lớn và như thị trường hôm nay thì là VN, VNI nó là giảm 22 điểm tại sao là nói 22 điểm bởi vì à, đầu phiên là VNI nó tăng từ 1.000 à, nó nó từ một vùng 1.100 điểm và nó giảm và cuối kết phiên thì nó giảm xuống vùng giảm xuống uh, vùng 1078 tức là nó giảm 22 điểm đúng không 22 điểm chứ không phải là giảm uh, 8,3 điểm như mọi người thấy ở trên trên trên, trên con trên màn hình đúng không và với một cái cái cái gia tốc rơi như thế này mình thì đáy mới của VND nó phải là loanh quanh vùng đâu đó khoảng một ngàn là khả năng khả năng rất cao là thấy đấy thì ở video trước thì mình ở vùng à, mình có nói là video uh, thì à, VND đấy thì nó thể rơi vào vùng một ngàn à, một ngàn không trăm chín mươi một một ngàn một không chín mốt kiểu như vậy thì nó sẽ có một cái đợt nó hồi lên tuy nhiên thì đối với dạng tốc rơi này thì nó vẫn chưa thể hồi được chưa thể hồi được nó vẫn chưa thể hồi được đúng không thì uh, vẫn là hành động của chúng ta giai đoạn này vẫn là tiếp tục đứng ngoài thị trường cầm tiền và đứng ngoài thị trường thôi giai đoạn này thì thị trường rơi càng nhiều thì những nhà đầu tư mà cầm cầm tiền mặt đó, thì họ lại càng có lợi thế họ lại có lợi thế khi sau này khi mà cái thị giá của cổ phiếu chít khấu sâu hơn nó chiết khấu sâu hơn đó, thì họ sẽ lợi thế rất là nhiều đúng không ạ còn những anh chị nào mà nếu như giai đoạn mà giai đoạn này mà cầm à, cầm mua cổ phiếu không thì cũng không vấn đề gì cả nếu như chị đầu tư trong 3 à, 5 năm hoặc là 2 2 3 2 năm trở lên nữa, thì nó không vấn đề gì cả còn những anh chị nào bị full full margin hoặc là vay tỷ trọng quá nhiều thì nó sẽ gây áp lực khá là lớn và mình nghĩ là đối với những anh chị mà không có dòng tiền đó để bù vào cái các cái hoạt động mà sau này nên mình trả lại cuộc sống hàng ngày ấy, thì nó sẽ áp tạo lên áp lực khá là lớn đối với các chị thì uh, khi mà thị trường rơi như vậy nó mà còn tiếp tục rơi á mình nghĩ là các uh, ờ, chút mình nghĩ là chúng ta nên uh, cân đối để giảm như là sở hữu xuống Đấy, giảm như là sở hữu xuống nha thì uh, giai đoạn này thì bản chất là mình không có tham gia vào thị trường uh, và mình không có tham gia vào mình chỉ tham gia vào uh, có tham gia bên ờ, thị trường phát sinh thôi đúng không? bởi vì hiện nay thì thị trường biên nó biên nó khá là lớn cho nên cũng dễ cũng dễ cũng uh, khá cũng dễ dàng để mình chúng ta có thể trading đây thì thị trường hôm nay thì mình đánh được cái nhịp này cái nhịp này thì mình không trợ kịp thì ăn được cái nhịp này thì cũng được chút chút rồi còn ở thị trường thị trường thời điểm hiện tại mình nghĩ là đại đa số các cổ phiếu nó đều rơi chỉ có một vài cổ phiếu mà đợt vừa rồi mình có lướt qua thì nó thấy nó khá là ổn như CKG này CKG nhưng phiên hôm nay ờ, nó chỉ rơi nhẹ rồi CKG hôm nay hầu như nó CG mình đánh giá là khá là cứng luôn cứng luôn nó rơi được, được nằm vẫn nằm ở vùng cái vùng ờ, hỗ trợ của nó thôi chưa không có rơi sâu hay là TDC TDC nó hiện tại nó đang ở vùng hỗ trợ của nó này hay là cổ phiếu EIB này EIB thì mình thấy nó khá, mang tính chất nó khá là bao cung mặc dù đó là dòng ngân hàng nữa đúng không khá là bao cung đoạn này đúng không đi lên hiện tại hiện tại thì đối với dòng ngân hàng nó rơi ba cây này để EIB nó rơi cùng rơi cùng thì à, và một cổ phiếu nữa mình thấy là NVL của Novaland á Novaland này các bạn thấy không ạ đoàn một nguyên một đoạn thị trường rơi hầu nhó hầu như không rơi chỉ nó chỉ rơi cho trong vòng hai phiên trở lại đây thôi nó chỉ rằng rơi trong vòng hai phiên trở lại đây thật ra thì nó vẫn neo mức khá là cao đối tại vì con Novaland này là nó mang tính chất nó đầu cơ khá là nặng các chị à, nó hàng móc cung phải đầu cơ mà hàng móc cung khá là nặng thì giai đoạn này mình thấy chết nhiều nhất là dòng bất động sản bất động sản bất động sản chết nhiều nhất đúng không vì như mình thấy các bạn thấy con uh, siêu phẩm như L14 giai đoạn uh, à, 2021 vừa rồi thì uh, các bạn thấy không ạ hầu như nó quay về vùng giá cũ hết L14 các bạn đây đi lên đến đỉnh điểm của nó lên 440 ngàn và sau đó không bao giờ quay lại cái định cũ của nó nữa mà nó rơi nó rơi rất là đối xứng luôn rơi đây thoại thoại xong rơi đi hồi lên xong lại rơi tiếp và đây tiếp tục rơi hôm nay nó lại giảm sàn thì nó đang mình nghĩ nó đang rơi về vùng giá trị thật của nó thôi thì uh, khả năng R14 này, này về vùng 40 là 40 vùng 40 là rất là cao với tốc độ rơi này thì thế là về vùng 40 còn sau 40 thì nó nó về vùng nào thì không biết bởi vì các bạn biết là L14 đoạn này là um, nó ảnh hưởng cũng khá là nhiều bởi uh, bác A7 á, bác A7 đầu tư chứng khoán uh, à, chồng bất động sản như đích đích với xe đoạn vừa rồi rồi thêm cái uh, thật ra thì L14 hoạt động kinh doanh của nó cũng không có nhiều không không có gì cả chỉ là ôm một số một vài dự án về vị trí nó khá là đẹp tuy nhiên là doanh nghiệp không có triển khai cái việc mà xây dựng hạ tầng rồi à, bán sản phẩm kiểu kiểu như vậy cho nên là cái cái doanh thu lợi nhuận của nó khá khá là kém các bạn thấy à, tốc độ rơi con L14 còn ghê hơn cả VN Index nữa R ghê, R ghê hơn cả VNI nữa cho nên L14 bạn nào mà ôm L14 giai đoạn 2021 vào rồi mà không bán đi thì rồi hay là DIG DIG các bạn thấy không ạ hiện tại nó về vùng 26.95 là nó về vùng uh, trước cái vùng mà đáy của thị trường đấy 2695 tức là nó về cái vùng này này đúng không? cái vùng này là cái đoạn, giai đoạn mà um, trước khi nó tạo một cái siêu siêu phẩm năm 2021 vừa rồi nó đi lên một đoạn xong nó giảm đáy một thời gian này. thì mình ờ, đối với con này nó sẽ nó còn rơi tiếp CEO vậy mấy con mà đợt à, đợt vừa rồi nó PR quá là nhiều nó PR quá là nhiều đúng không ạ thì nó rơi hết rơi cả rơi khủng khiếp thật hay là để cược nó đang rơi về cái vùng giá trị thật của nó đấy cửa ở giai đoạn này rơi với biên rất là lớn đấy chị ạ rồi dòng mà thật ra thì dòng bất động sản nó cũng không mình thấy cũng nó không quá là bất ngờ khi mà mà nó rơi nhiều như vậy các bạn thấy là ngoại trừ nhóm ngân hàng với chứng khoán thì là nó là một nhóm trụ cột đúng không khi mà thị trường rơi thì nhóm đó bị bán khá là nhiều tuy nhiên á tuy nhiên các bạn thấy không dòng bất động sản bởi sao tại sao nó lại giảm bởi vì khi mà nhà ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành lên một phần trăm thì thì các ngân hàng thương mại cổ phần nó cũng tiếp tục tăng lãi suất uh, điều hành lên một phần trăm tức là nó sẽ gây áp lực lên rất là lớn lên các cái đối tượng mà vay chịu uh, nhiều cái đòn bẩy Ờ, đặc biệt là nhóm bất động sản đấy thì các doanh nghiệp nào mà phát hành trái phiếu nhiều này đặc biệt là những doanh nghiệp mà phát hành à, trái phiếu quốc tế như Vingroup kiểu kiểu như vậy thì có thể gặp à, áp lực trả lại rất là lớn khi mà vừa vừa áp lực vừa gặp áp lực trả lại một phần nữa là gặp áp lực khi tranh tỷ giá tranh là cái tỷ giá đó rồi à, chính vì vậy mà giai đoạn sắp tới mình nghĩ là dòng bất động sản khả năng cao nó sẽ giảm điều chỉnh ở về mức khá là sâu và rất mình sẽ mình nghĩ là sẽ sẽ, sẽ đợi một thời gian rất rất lâu nữa mới có một con siêu sóng như bất động sản như hiện nay và sóng bất động sản là một đánh giá một con sóng điên sẽ rất rất mất thời rất mất rất rất nhiều thời gian nữa quay lại với video của chúng ta thì ờ, đối với thị trường ngày mai ấy, thì um, cái khả năng xác suất cao nhất thì mình mình nghĩ khả năng rất là cao là VN nó sẽ rơi rất là rơi rơi ờ, trên 20 điểm mình nghĩ nó thể rơi trên 20 điểm đấy cái nên các bạn phải uh, cân đối nha giai đoạn này chúng ta nên không nên all in tiền vào bắt đáy hay là dò đáy giai đoạn này đoạn này các bạn bắt thò tay và bắt là bắt dao á còn đối với như thị trường hôm nay bạn nào mà phiên thứ sáu rồi bạn nào có lợi bắt đáy được thì phiên hôm nay là nó, nó vẫn có nhịp để các bạn hồi các bạn thoát hàng ra phiên lúc 13 giờ 22 chia 13 giờ 22 nó có một cái phiên hồi đoạn hồi lên để chúng ta uh, thoát hàng nó để thoát chúng ta thoát hàng còn nếu giai đoạn này mà chúng ta không thoát hàng thì mình nghĩ là chúng ta bị kẹp rồi đó đúng không? đến đến phía sau sai hai giờ chiều và bán là bị kẹp rất là nặng thì đối với thị trường những giai đoạn như này thì mình nghĩ là các bạn chị nên ờ, tập trung ờ, chúng ta nên dành thời gian không nên đau buồn quá nhưng mà chúng ta nên thành dành thời gian để làm việc khác như là uh, đầu tư cái khác uh, đầu tư làm ăn hoặc là chúng ta đọc sách Ờ, tập thể dục nâng cao sức khỏe kiểu kiểu như vậy thì à, đợi khi mà thị trường nó uptrend trở lại thì chúng ta là tham gia đấy kiểu kiểu như vậy nhá rồi vâng à, cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại